Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với bản nhận định thị trường à, vàng forex, tiền tệ và chứng khoán, dầu của kênh đầu tư TGC Hùng Thà Phạm tuần từ 17 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1. À, ờ, hai tuần đầu năm thì tuần đầu tiên thì tôi không đưa ra nhận định bởi vì tuần đầu tiên thì thị trường à, thanh khoản ít, thường à, các nhà đầu tư tổ chức là nghỉ giao dịch tuần đầu tiên, cá mập dễ dàng làm giá. Tuần thứ hai thì do tôi lý do bận công việc cá nhân nên tôi cũng không làm nhận định được từ tuần này tôi sẽ trở lại là hàng tuần sẽ có nhận định à, thị trường à, để quý đầu tư có thể tham khảo có thêm cái góc nhìn và có thể hy vọng là góp ích à, giúp quý đầu tư có thể trading tốt hơn tuần trước thì cậu vàng xuyên suốt tuần trước là một tuần đi xuống tuần đầu năm cậu vàng có hai phiên tăng giá rất mạnh sau đó là ba phiên giảm rất mạnh cả tuần qua tuần vừa qua thì cậu vàng sideways là chính nhưng xuống chung là giảm đó. Nếu uh, theo kỹ thuật thì có thể nói là cái sóng điều chỉnh phục hồi B của cầu vàng là kết thúc rồi. Bây giờ cầu vàng sẽ vào sóng giảm C và đích đến của sóng giảm C đương nhiên vẫn là vùng giá 1 cộng trừ. Trước khi đi ở phân tích kỹ thuật chi tiết cậu vàng về chiến lược giao dịch tuần tới, chiến lược ngắn hạn, dài hạn thì tôi sẽ điểm qua một chút về phân tích cơ bản và những thông tin chúng ta cần chú ý trong tuần sau. Trong tuần sau xét dưới góc độ phân tích ờ, thông tin kinh tế thì ngay ngày thứ hai chúng ta sẽ có thông tin là 9 giờ sáng ngày thứ hai chúng ta có thông tin GDP của Trung Trung Quốc nhé. Ờ, kỳ trước là 4,9%, kỳ này dự kiến 6,2 chúng ta chờ đợi xem. Trung Quốc chúng ta nên nhớ Trung Quốc cùng với Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ vàng vật chất lớn nhất thế giới. Do vậy ờ, việc tăng trưởng của Trung Quốc mà phục hồi thì nó cũng gợi ý nó cho là cái nhu cầu tiêu thụ vàng sẽ phục hồi trở lại và hoàn toàn có thể hỗ trợ cho cậu vàng tăng. Ngược lại nếu như GDP mà đi xuống thì nhu cầu tiêu thụ vàng vật chất của Trung Quốc đi xuống nó thì nó sẽ không hỗ trợ cho giá vàng tăng Mỹ ngày thứ hai thì nghỉ bạn nhé bank holiday do vậy ngày thứ hai chúng ta chỉ có thông tin quan trọng của Trung Quốc thôi ngày thứ ba thì chúng ta không có thông tin quan trọng của đơn vị nào cả các thông tin kinh tế đều không quá lơ, ảnh hưởng quá lớn ngày thứ tư Đấy, Mỹ thì cũng không có thông tin quan trọng tuy nhiên à, vào đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm thì chúng ta có lễ nhận chức của tân tổng thống ờ, John Biden và tổng thống sẽ phát biểu cái này thì nó hoàn toàn có thể gây ra ảnh hưởng biến động xáo trộn đối với giá vàng à, ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta cũng vẫn chỉ có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp à, bên cạnh đó chúng ta có à, giấy phép xây dựng và lượng nhà khởi công mới ngày thứ sáu thì Mỹ chúng ta cũng có đó. Xem nào. Chỉ số sản xuất, PMI, à, doanh số bán nhà cũ, à, dự trữ dầu thô. Nói chung là trong tuần này, riêng xét về thông tin kinh tế, không có nhiều thông tin kinh tế mạnh quan trọng. Do vậy, nhiều khả năng cầu vàng sẽ biến động theo kỹ thuật. Chỉ có duy nhất, vào đêm ngày thứ tư dạng sáng ngày thứ năm, việc Mỹ diễn ra lấy nhậm chức của tân tổng thống thì có thể và với bài phát biểu tổng thống nó có thể gợi ý cái chính sách kinh tế trong 100 ờ, ngày đầu tiên ờ, tổng thống sẽ thực hiện và có thể ảnh hưởng đến giá vàng thì chúng ta lưu ý đêm ngày thứ tư ờ, dạng sáng ngày thứ năm thôi còn lại thì chúng ta cứ theo kỹ thuật mà đánh à, hiện nay thì về à, về lễ nhận chức của tổng thống Joe Biden thì chúng ta biết rồi cuộc bầu cử này cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất à, trong nước Mỹ trong vòng mấy trăm năm trở lại đây và lễ nhận chức hiện nay nó cũng rất là căng thẳng thì hoàn toàn những thông tin địa chính trị sẽ là những thông tin bất ngờ tuần tới nếu xảy ra nếu mọi thứ bình thường thì nó sẽ không ảnh hưởng gì cả nhưng nếu có bất thường thì các bạn hết sức lưu ý luôn nên thoát trạng thái đứng ngoài nhé còn xét về cái ờ, dịch covid thì hiện nay dịch covid ờ, đi rất là xa rồi đó và còn một điểm chúng ta lưu ý nữa nhé là cái vaccine mà mọi người chờ đợi này có 23 người ờ, tiêm vaccine ở Na Uy tử vong tin này là tin chiều ngày hôm qua đó nên nó cũng sẽ rất là phiền đấy thực ra những cái chờ đợi nhất về vaccine vắc xiếc hiện nay nó cũng chưa hẳn nói chung những tác dụng phụ của vaccine hoàn toàn có thể xuất hiện tất nhiên là đây xuất hiện trên những cá thể lẻ chưa nói được và cái thứ hai là trên những ờ, người mắc bệnh là trên 80 tuổi sức đề kháng họ kém rồi có thể họ phản ứng tự vệ ờ, với cái tác dụng phụ nó không được tốt tiêu chung lại thì covid hiện nay thì hoành hành rất là kinh khủng nền kinh tế sẽ còn bi đát rất nhiều người kỳ vọng 2021 sẽ cất cánh nhưng theo tôi rất là khó đấy chỉ sợ là đến cuối năm 2021 cái dịch Covid này mới cơ bản được khống chế và năm nay dự kiến có thể sẽ lại là một năng tăng trưởng âm của kinh tế thế giới chứ chưa chắc đã là dương đâu chứ đừng nói là bùng nổ 4 5 phần trăm đấy bây giờ chúng ta nhìn thấy là cái tốc độ lây nhiễm này bây giờ là 9 giờ nhưng mà gần 600 ca rồi bây giờ trung bình là mỗi ngày 700 ca và 15.000 ờ, người tử vong à, số ca à, nhiễm Covid hiện nay gần chạm 100 triệu rồi 94 triệu chắc là cuối tuần sau chạm 100 triệu số ca tử vong là hơn 2 triệu người rồi Mỹ thì vẫn là vô địch thiên hạ 24 triệu ca tử vong à, 24 triệu ca nhiễm bệnh 400.000 ca tử vong à, có những ngày Mỹ đạt là 4.500 ca tử vong có thể nói là cái việc Mỹ chiếm hơn 400.000 ca tử vong này nó lớn hơn cả một cuộc chiến tranh Đấy nếu quy kết thì có thể quy kết trách nhiệm cho cái uh, hệ thống uh, giới lãnh đạo cái chính phủ của tổng thống Donald Trump và đã gây ra cái làn sóng lây nhiễm và tử vong kinh khủng cho cho đất nước Mỹ. Thực ra cái tội này hoàn toàn có thể đem ra luận tội được. Nhưng cái này là việc của Mỹ, tôi thì tôi cũng chỉ nói thế thôi. Còn tôi chẳng có quyền gì cả. Nếu là tôi đương nhiên tôi sẽ đem ra tôi bỏ tù hết, thậm chí xử bắn luôn à, một đất nước mà số 1 à, à, y tế cũng tự hào là số 1 cái gì cũng tự hào số 1 cuối cùng chết chết số 1 mà dân số ở Mỹ đâu phải là nước dân số nhiều nhất đâu dân số Mỹ có 300 nghìn tất nhiên thuộc nhóm những nước có dân số nhiều nhưng chưa ăn thua so với Trung Quốc Ấn Độ bé tí không ăn thua gì cả nhưng mà số người chết thì quá lớn Đó. bình thường có bị tấn công à, nổ mấy quả rocket ở Iran hay Iraq chết mấy binh sĩ thì kêu gào om tỏi đây chết hơn 400.000 người bơ như không thực ra đây là một tội tội rất to luôn đấy tội chủ quan đấy những nước nghèo còn không đến mức là toang như vậy Ok, đó là về thông tin cơ bản. Thì về cơ bản thì thị trường hiện nay là vẫn đang lơ với ờ, thông tin về dịch bệnh. Khi nào thị trường phản ứng thông tin dịch bệnh thì tôi sẽ phân tích chi tiết hơn hiện nay thị trường bơ dịch bệnh thì tôi cũng sẽ không nói nhiều về dịch bệnh ảnh hưởng nền kinh tế nhưng chắc chắn là ảnh hưởng bạn nào kinh doanh thực thì bạn biết đó đó là xét về thông tin cơ bản còn chúng ta thì là những nhà đào giao dịch cá nhân chúng ta quan tâm đến thông tin kỹ thuật thôi à, xét về thông tin kỹ thuật thì cậu vàng đầu năm vừa có một quả breakout cái chen đấy ngay từ đầu thì tôi vẫn nói là hoàn toàn có thể breakout giả tôi dự kiến cậu vàng lên 191x quay đầu thực tế cậu vàng test hơi sâu lên hẳn đến vùng giá 1958 ờ, nhưng mà nếu theo kỹ thuật thì nó cũng phù hợp tức là cậu vàng test đúng về Fibo 618 đấy nằm quanh 1956 57 quay đầu đi xuống rất là phù hợp hiện nay rất nhiều người sẽ kỳ vọng là cậu vàng khi test MA200 đấy, nó sẽ giống cây cụm khi nó chạm nhiều 176x nhưng cá nhân tôi nhé hai khu vực này nó khác nhau hoàn toàn đấy do vậy cá nhân tôi với việc đóng cửa dưới MA200 như này cậu vàng nhiều khả năng tuần tới sẽ đi xuống tiếp như vậy đích đến của cậu vàng sẽ đến đâu đây chúng ta có thể sử dụng chen line thứ nhất là xét cái chen line nối đáy thì cậu vàng sẽ tiếp tục hướng đến khu vực này tức là quanh nghìn bảy theo cái kênh chen line này nếu theo kênh chen line dài hơn chúng ta xét theo cái ờ, đường xu hướng tuần các bạn đợi một tí đây đấy theo cái kênh chen line tuần thì tất nhiên là cậu vàng sẽ chưa xuống ngay trong tuần tới nhưng nhiều khả năng cậu vàng sẽ hướng đến cái vùng giá phía dưới này 16xx đấy còn tùy theo điểm chạm ờ, hai tuần nữa chạm giá nó khác mà 5 tuần nữa chạm giá nó khác <coughs> còn xét theo sóng thì chúng ta nhìn thấy đây trên giáp tháng cậu vàng có sóng A rồi sóng B phục hồi rồi giờ sóng C đáy sóng C chắc chắn là thấp hơn đáy sóng B đáy sóng A đấy đây cậu vàng vẫn đang trong áp chen do vậy điều chỉnh nó chỉ có 3 bước sóng ABC thôi đáy sóng A ở 1750 à, thì chắc chắn là đáy sóng B cao hơn 1760 đáy sóng B C thấp hơn và đáy sóng C thấp nhất là ờ, về ờ, quanh trên dưới nghìn bảy là phù hợp thôi Đấy. Còn nếu chúng ta sử dụng ờ, muốn biết tiếp theo của vàng đi đâu chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ờ, Fibo mở rộng để chúng ta tìm điểm ờ, đáy tiếp theo. Tất nhiên là dự kiến thôi. Đây, Fibo mở rộng của cái sóng C sẽ trên Fibo mở rộng của sóng A. Đấy, cậu vàng sẽ có mức đầu tiên. À, đáy của sóng A là 1762 chắc chắn là cậu vàng sẽ về và sẽ phi qua vùng này rồi. Tiếp theo cậu vàng sẽ hướng đến Fibo 1.272 ở vùng giá 1709 quanh bảy đấy cũng rất là phù hợp với cạnh dưới line của kênh giá trên daily à, nếu vượt qua vùng giá nghìn bảy cậu vàng sẽ hướng đến 1680 xa nhất cậu vàng hướng đến 1640 trùng với line của chart tuần như vậy rõ ràng cái vùng giá là nghìn bảy cộng trừ sẽ là vùng giá tiềm năng tạo đáy của năm nay còn năm nay thì tôi vẫn nhận định là gì quý 1 là quý giảm của vàng quý 2 quý 3 sẽ quý tăng cá nhân tôi vẫn đánh giá trong những năm tăng cậu vàng thường tăng 15 20 phần trăm Đặc biệt chúng ta biết cái chính sách ờ, Joe Biden à, của tân tổng thống Joe Biden là vẫn muốn tăng gói kích thích thêm 1.900 tỷ nữa. Thì với cái xu hướng bơm tiền trực thăng chưa có dấu hiệu dừng thì hoàn toàn cậu vàng của chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tăng. Ừ. Còn trước khi tăng thì điều chỉnh giảm rồi chúng ta mua là bình thường. Cá nhân tôi coi cơ hội cậu vàng điều chỉnh về quanh nghìn bẻ là cơ hội vàng để quý vị lên tàu. Thế thôi. Còn đương nhiên bây giờ chúng ta mua bán thì đều ngắn hạn. trên chart uh, ờ, daily 2D thì chúng ta cũng nhìn thấy MA200 đang ở quanh 1721 đấy cầu vàng hoàn toàn có thể hướng đến khu vực này trong 1-2 tuần tới như vậy đấy là về dài hạn xu hướng trong tuần cậu vàng là xu chính là xuống còn ngắn hạn thì sao đương nhiên xu xuống thì chúng ta chỉ canh trên bán xuống thế cho nó lạnh đó ngắn hạn cậu vàng tuần tới bây giờ cái đỉnh của cây nến tuần tới chính là cái xu hướng canh bán cho chúng ta đây chúng ta nhìn ngày đây cái khu vực à, uh, 64 đây là khu vực vượt đây chúng ta dừng lỗ nhá như vậy khu vực bán của chúng ta chính là khu vực đỉnh của cây nến tuần tới đây M200 đây M200 trên chat 4 giờ đây đó khu vực uh, à, 17 chúng ta có thể lưu ý cái khu vực uh, à, 5x đến 6x này test lên đây chúng ta bán thôi từ uh, 55 đến 65 khu vực này là khu vực chúng ta bán nhá đảo chiều chúng ta dừng, lỗ thôi chúng ta dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ nếu giá vượt qua đây chúng ta cũng sử dụng một chút Fibo để chúng ta xem đây chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua Fibo 382 71 đấy còn ngược lại là bán ở khu vực này à, chúng ta có thể bán tiếp khi giá phá qua cái đáy của cây này Đấy, 186. Nói chung là giá sẽ hướng đến ít nhất là tuần tới. Xu hướng chung nếu giá phá qua vùng 1816 này, giá sẽ hướng đến cái khu vực này, 1764. Đấy. Xu hướng chính chính của chúng ta là canh bán nha. Đây khu vực 16 đây. Đấy, khu vực à, uh, 65 đây, đẹp nhất là chúng ta bán được 65 70. Đấy. Dừng lỗ các bạn nên nhớ giai đoạn hiện tại chúng ta đều dừng lỗ 0,5%, tức là đâu đó rơi vào 8 đô, 8 9 đô đó còn chốt lời các bạn cứ thả cho tôi 30 đô 50 đô 70 đô tùy theo các bạn nào gồng lời tốt thì ăn dài thế thôi còn mua thì tôi khuyến nghị tuyệt đối không mua Đấy, không mua ở trên vùng dòng 1 giá 8x tuy nhiên nếu mà tuần tới giá vàng lao mạnh về quanh vùng giá nghìn bảy đây test cái trendline này Đấy, thì tôi khuyến nghị các bạn cứ cật lực mà mua lên nhá các bạn mua lên dài hạn được ngắn hạn được nếu ngắn hạn thì các bạn đợi có một cây h4 đảo chiều thì mua lên còn nếu dài hạn thì các bạn cứ mua dài thoải mái còn đánh lệnh dài như nào thì các bạn lưu ý là gì à, tài khoản 15% nhé ký quỹ 15% thì đánh được lệnh dài 15% tức là giá hiện tại thì tài khoản các bạn phải 3.000 đô đánh được 0.1 bởi vì chúng ta phải tính theo phần trăm của giá thôi đây còn nếu mà chúng không chúng ta đợi có một cây đảo chiều ví dụ như H4 này này hôm nó có cây đảo chiều rất là rõ này thì chúng ta bắt đầu tham gia bán này đấy cái hôm nó lên uh, à, 58 này sau đó tạo ra cây đến đảo chiều này xuống đến đóng cửa 32 chúng ta bắt đầu tham chiến thì cũng không sao cả tuy nó mất mấy chục giá nhưng lúc đó chúng ta rõ ràng xu hướng còn đương nhiên dừng lỗ của chúng ta cũng xa đấy 33 mà dừng lỗ đến đây là 60 thì cũng phải dừng lỗ 30 giá nhưng ngược lại thì có thể ăn được cầu trăm giá cái gì nó cũng có giá của nó thôi nhé còn có những bạn ví dụ như đánh theo chen thế thôi đây phá trên này các bạn mới bán xuống thì phá 1906 các bạn mới bán đấy thì hoàn toàn các bạn dừng lỗ 0,5% thì 1915 chẳng hạn đấy nhưng mà ăn được xuống dưới tùy theo các bạn thôi đánh kỹ thuật ngắn kỹ thuật dài nó rất là khác nhau nhưng xu hướng chung tuần tới là chúng ta canh bán nhá về quanh nhìn bảy với canh mua còn lại là các bạn canh bán cho tôi đấy 185x 186x tùy theo giá hồi của cậu vàng thì chúng ta sẽ bán cho nó hợp lý đó là chiến lược về cọ vàng nhá à chúng ta lưu ý một chút là tôi sẽ xét qua chỉ số DXY để nó củng cố thêm xu hướng xuống của cọ vàng chỉ số DXY của chúng ta thì chúng ta nhìn trước đó DXY có 3 tuần liên tục báo cái nến đảo chiều chưa đảo chiều đây à, tuần cuối tháng 12 này đấy một cái búa rất đẹp sau đó lại cố đi xuống rồi tiếp theo à, tuần sát nút tháng 12 đầu tháng 1 cũng lại một cây búa vẫn đi xuống và tuần trước nữa cũng lại một cây búa đi xuống nhưng tuần vừa qua là một cây bứt lên nếu chúng ta nhìn tinh thì cái việc DXY đảo chiều cái vùng giá 8990 này là rất phù hợp bởi vì trước đó chúng ta nhìn thấy một cái trend line xuống rất mạnh DXY đứng 10 tuần ở khu vực 8990 sau đó đảo chiều đi lên đi lên rất mạnh và tạo đỉnh trên 100 à, xu hướng hiện tại thì DXY đảo chiều nó rất là gió rồi đấy à, nhiều khả năng DXY sẽ tiếp tục tăng giá tức là đô la index sẽ tiếp tục tăng giá so với các uh, cặp tiền tệ khác đích đến của DXY sẽ hướng đến vùng giá là 94 95 như vậy thì đô la index sẽ tăng giá trong những tuần tới và việc đô la index tăng giá thì vàng giảm là đương nhiên. Đấy. Tất nhiên nó chỉ là một yếu tố thôi nhưng mà nó cũng hỗ trợ thêm cái xu hướng giảm của giá vàng. Và nhiều khả năng là các cặp tiền tệ gắn với USD sẽ giảm giá. Bạn lưu ý điều đó nhé. Và đô la index tăng giá nó sẽ gây ức ép lên các mặt hàng hóa khác kể cả vàng, à, chứng khoán với lại dầu. Đó là xét về chỉ số đô la index. Đối với dầu thì ờ, phiên cuối tuần nó đã xuất hiện một cặp nến đảo chiều nhưng chúng ta cũng chưa biết đây là cặp nến đảo chiều thật hay giả chúng ta cũng có nhiều cơ sở có thể hy vọng đây là cặp nến đảo chiều thật bởi vì chúng ta xét trên chất tuần của dầu thì chúng ta thấy là dầu đang ở cái xu hướng là đây đang tiệm cận với cái kháng cự rất là mạnh nếu chúng ta tính cả dâu thì cái kháng cự của dầu nó có thể lên đến tầm 5-6 năm còn nếu chúng ta chỉ xét thân nến thì kháng cự của dầu nó lên đến vùng giá là 55 mà hôm trước dầu đã tiến lên đến 54 rồi như vậy thì dầu tiến sát lút cái kênh giá tạo đỉnh xu hướng tạo đỉnh này và việc dầu đảo chiều đi xuống nó không có gì bất ngờ bên cạnh đó thì chúng ta nhìn thấy dầu cũng đang test cái MA 200 trên chart tuần ở giá 53 như vậy khu vực 53 56 này chắc chắn sẽ là khu vực đảo chiều giá dầu còn hướng đến giá dầu đảo chiều đến đâu thì chúng ta phải chờ chờ khi nào giá dầu phá qua cái xu hướng này thì nó sẽ chắc chắn hơn tức là cái kênh giá tăng mặc dù đang rất dốc đây Đấy, bao giờ giá dầu đóng cửa daily dưới đây đâu đó tầm dưới 50 thì lúc đó nó thể thể hiện xu hướng xuống rõ hơn và đi đến tiếp theo đương nhiên sẽ hướng đến vùng giá là 43 xa hơn là vùng giá 36 đấy còn xa nữa thì bao giờ qua 36 chúng ta tính tiếp nhá à, quan điểm tôi giá dầu là đã hình thành nến đi xuống rồi do vậy quý vị hoàn toàn có thể canh giá dầu hồi lên quý vị bán và dừng lỗ trên cái đỉnh cũ thực ra nếu chuẩn nó dài thì chúng ta phải dừng lỗ trên cái vùng 57 này nhưng như thế nó dài quá chúng ta không bán được thế thôi thì các bạn có thể xem những tín hiệu ngắn và đánh ngắn từ khúc 1 thôi còn dầu thì đang ở khu vực đỉnh đúng rồi trên H4 thì dầu đã có mô hình hai đỉnh rất là rõ rồi đấy mô hình hai đỉnh này đấy dưới 52 thực ra là bán được rồi dừng lỗ trên mô hình hai đỉnh trên 54 thôi còn tùy theo các bạn còn bạn nào đợi rõ hơn các bạn đợi dầu đóng cửa dưới 50 mới tham gia bán tùy theo thôi xuông chung của dầu sẽ đi xuống động rất phù hợp là đô la index đi lên dầu và các loại hàng hóa khác sẽ đi xuống đối với chứng khoán Mỹ thì hiện nay chứng khoán Mỹ nó có rất nhiều phiên giao động quanh 31.000 cuối tuần đóng cửa dưới 31.000 nhưng nó chưa nói điều gì Đó. bao giờ chứng khoán Mỹ đóng cửa dưới cái khu vực 30.000 nó mới thể hiện xuông xuống do vậy chứng khoán Mỹ các bạn nên canh thôi nhé mua thì tôi không khuyến nghị nhưng bán thì các bạn cũng lưu ý lệnh ngắn thì nên canh dưới 30.000 nhé theo đóng cửa dưới 30.000 chúng ta bán sell chát tuần thì nó chưa thể hiện rõ điều gì cả vẫn đang xuống rắc rích rắc thôi chưa chưa thể hiện cái xu hướng gì có một điểm là chúng ta đặc biệt lưu ý là tuần qua à, chính phủ của tổng thống Joe Biden vào tối thứ năm có công bố à, sẽ triển khai gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ bổ sung tuy nhiên tại phiên công bố à, gói kích thích kinh tế thì à, chứng khoán Mỹ đầu phiên tăng cuối phiên quay đầu giảm và ngày thứ sáu thì bị chốt lời giảm tiếp đấy là mà một điểm lưu ý chúng ta nên nhớ nhé kích thích ra tin tốt nhất ra nhưng giá không tăng nữa đấy cũng là một trong những dấu hiệu tạo đỉnh rất là rõ Dow Jones thế nào thì Nasdaq nó tương tự như vậy thôi nó cũng không khác nhau mấy đâu đây Nasdaq 100 thì cũng tương tự Dow Jones đó. tuy nhiên nó cũng chưa thể hiện rõ cái xu hướng xuống của nó nhưng nó có rất nhiều tín hiệu tạo đỉnh rồi cặp nến đảo chiều nó tạo trước Dow Jones cơ đó, Nasdaq 100 thì đương nhiên vẫn cần đóng cửa ở phía dưới này. Nó mới thể hiện cái xuông xuống. Đó. Đóng cửa ở dưới 12.600. Chưa đóng cửa dưới khu vực này chưa nói được điều gì. Hiện nay các chỉ số chứng khoán Mỹ nó khá ảo diệu nên chúng ta hết sức cẩn thận. Đó. Trên chart tuần thì nó vẫn chưa thể hiện rõ cặp nến đảo chiều đâu. Đó. Tuy là cây nến bao phủ tuần trước nhưng tuần trước một cây nến rút chân rất mạnh. Nhưng nếu chúng ta nhìn tinh thì tuần trước nó là một cây nến có thể gọi là cây người treo cổ tuy nhiên là cái cổ nó lại hơi dài đấy cái đầu nó hơi dài và chân chân thì đẹp rồi nhưng mà cái đầu hơi dài nhưng, vẫn có thể chấp nhận được tạm tạm chấp nhận được ở chùa chứng khoán mỹ rất nhiều dấu hiệu tạo đỉnh bạn nào mạo hiểm hơn các bạn có thể tham gia bán và dừng lỗ trên đỉnh là ok đối với SP 500 ừ, ở đây không có đây tôi sẽ phân tích SP 500 trên MT4 Đấy, S&P 500 thì tương tự Dow Jones và Nasdaq thôi. Đấy, cũng tạo dấu hiệu người treo cổ, cũng tạo những cái dấu hiệu đi xuống nhưng mà nó chưa thực sự rõ nét. Đấy. Nếu các bạn hoàn toàn có thể tham gia bán và dừng lỗ trên đỉnh thì ok thôi, không vấn đề gì cả. Trên cái đỉnh 3830 ờ, này này. Đó, hiện nay đang 37350. Nói chung là đối với ờ, chứng khoán Mỹ thì những dấu hiệu tạo đỉnh nó nó khá là nhiều. Nhưng mà đợt vừa rồi nó phá kỹ thuật rất là nhiều nên nó cũng hơi khó thật sự là đánh nó cũng hơi căng các bạn đánh thì có thể đánh ngắn thì nên dừng lỗ trên đỉnh là ok còn không thì các bạn cứ đợi có tín hiệu rõ ràng thêm thì bán nhá đó là chứng khoán dầu vàng bây giờ tôi sẽ điểm qua các cặp tiền tệ chính trước là cặp EU cặp EU thì đi xuống rồi đây các bạn nhìn thấy đấy cái chen EU đi xuống rất là rõ khi EU mà phá qua cái chen tăng này ở khu vực là 1.2260 thì là đi xuống rồi tuần qua cả tuần EU đi xuống trước mắt thì EU sẽ tiến về cái khu vực là 1.1950 à, đây quanh khu vực này khu vực này các bạn xem phản ứng giá nếu nó đảo chiều đi lên các bạn có thể mua còn xu hướng chính của EU thì cá nhân tôi đánh giá các bạn nên canh trên bán xuống tốt hơn đó à, chúng ta bán theo cái chen nào đây bán theo cái chen này đó. tức là nếu bây giờ EU hồi lên đây test đến khu vực này các bạn có thể bán 1.2150 đó đến M200 này 1.2170 các bạn dừng lỗ tôi là 560 pip còn chốt lời thì trao 50 pip thì là ok nói chung là EU thì chúng ta canh thôi trên bán xuống dưới mua lên EU trước đó thực ra nó đi xuống nó và phù hợp à, các bạn có thể nhìn thấy trên chart tuần của EU này có hai cái nến đảo chiều và đi xuống sau một giai đoạn tăng mạnh EU điều chỉnh đi xuống không bất ngờ nhé đối với u cạc u cạc thì uh, tuần vừa qua uh, xuất hiện cặp đến đảo chiều tuy nhiên u cạc xuống chung thì đang là chen line xuống do vậy tôi không khuyến nghị mua lên mà tôi khuyến nghị là chúng ta canh trên bán xuống tức là chúng ta canh u cạc đây test lại chen này cái khu vực là 1.3 này 1.3050 chúng ta canh đây tại khu vực này xuất hiện đến đảo chiều H4 thì chúng ta tham gia bán và dừng lỗ thế thôi chữ UK thì chúng ta canh hồi lên chúng ta bán không mua lên nhá AU thì cũng có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện cặp nến đảo chiều rồi nhưng dấu hiệu này cũng chưa rõ ràng. H4 thì có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh. Đấy, có lẽ chúng ta chờ nếu mô hình hai đỉnh này breakout đường viền cổ chúng ta theo ra bán bán theo thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. 0.7660. Còn ngược lại, nếu không thì khi nó tạo test trở lại đỉnh này chúng ta bán và dừng lỗ trên 50 giá, chốt lời 150 pip thì rất là phù hợp. Uzi thì xuất hiện cầm nến đảo tiêu trên sát tuần Tuy nhiên biên độ biến động Uzi nó quá thấp, tôi khuyến nghị quý vị là không đánh Uzi. Đó. GU, GU thì cũng xuất hiện cặp nến đảo chiều trên daily. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh trên bán xuống. Tuần tới nếu mà GU quay trở lại, đây hiện nay GU đang là 1.3585. GU quay trở lại vùng giá 1.3660 3680 chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ 60 pip nhé Tức là giá tăng trở lại 67 giá chúng ta bán canh bà trên bán xuống bởi đấy ghi chúng ta thấy đấy ghi đi lên đấy ghi mà đi lên thì, thì đồng nghĩa việc USD sẽ tăng giá so với các cặp tiền tệ khác GZ xuất hiện cặp nến đảo chiều rất rõ trước đó có một cây búa đảo chiều do vậy rõ ràng chúng ta canh bán thôi nhá nếu giá hồi phục trở lại đây GZ giá hồi phục trở lại quanh 142 142 cộng trừ chúng ta bán nhé dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời 200 pip đối với họ G nó tăng rất là mạnh mỗi khi tăng biên độ rất là mạnh GN thì thôi có lẽ chúng ta không giao dịch đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhân hưởng nhận định xu hướng thị trường à, tuần ờ, từ 17 đến 22 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công